Thị trường vàng Forex của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động rất là cảm xúc cậu vàng. Đầu tuần và cuối tuần thì cậu vàng đóng cửa với hai phiên giảm, đặc biệt là phiên giảm rất mạnh ngày cuối tuần. Xen giữa đó là cậu vàng có 3 phiên tăng giá rất là mạnh. Với mô hình nến như thế này thì cậu vàng gần như là đã hình thành vùng đỉnh và sẽ bước vào nhịp điều chỉnh. Có thể nói tuần qua tuần biến động cảm xúc thật sự là cảm xúc Đầu tuần cậu vàng đã nhảy xuống dưới 2.000. Khi cậu vàng xuống đến vùng 1982, khá nhiều nhà đầu tư đang nghĩ viễn cảnh là cậu vàng tạo đỉnh rồi. Tuy nhiên, sau đó cậu vàng lật ngược thế cờ và có một đợt tăng rất là mạnh, đặc biệt là phiên tăng ngày thứ năm với việc cậu vàng đóng cửa chạm mức cao nhất là 2048. Lúc đó khá nhiều nhà đầu tư đang nghĩ ra viễn cảnh cậu vàng có thể tăng lên đo lại đỉnh cái khu vực là 206x, 207x. Và có những người đầu tư mơ mộng hơn đã nghĩ đến viễn cảnh 2001. Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu cậu vàng đã bị phe gấu tát cho một cú khá là đau. Rất may là cậu vàng vẫn còn đóng cửa giữ được ở vùng trên 2000. Có thể nói với đóng cửa tuần ở 2004 thì cậu vàng gần như là hình thành một cây nến doji tuần. Một phiên giảm giá nhẹ thôi. Ừ. quá chậm luôn đây cậu vàng hình thành một cái ờ, cây nến đô di tuần chúng ta có thể nhìn thấy đây và với hai cái dâu trên của hai tuần liên tiếp với áp lực bán khá là mạnh nó có thể cho thấy là cậu vàng hiện nay đang gặp áp lực bán là khá là mạnh xu hướng giảm giá nhiều khả năng sẽ tiếp nối trong những tuần tới Tuần qua thì cậu vàng có phá qua cái kênh giá của chúng ta một chút. Chúng ta dự kiến là cậu vàng đâu đó chỉ tiến về vùng giá quanh 103x tức là tầm 38 39 nhưng thực tế thì cậu vàng đã lên đến 1048. Việc ờ, thị trường phá giả qua 0,5% 89 đô là bình thường thôi. Nếu với lệnh chết đinh ngắn thì đương nhiên là chúng ta đặt lệnh dừng lỗ 1204x thì chúng ta bị dừng lỗ là bình thường. Trong đầu tư, việc thắng hay thua là bình thường các bạn phải nhớ như vậy các bạn đúng không phải các bạn là thiên tài các bạn sai thì cũng không có gì là bất ngờ cả ừ. đó là về cậu vàng tuần qua trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết cậu vàng và tìm điểm mua bán thì tôi sẽ điểm qua cái ờ, thông tin tuần qua tuần qua trên bình dượn ờ, thông tin kinh tế cũng như thông tin vĩ mô chúng ta có khá nhiều thông tin về thông tin kinh tế thì ờ, như chúng ta biết là tâm điểm tuần qua chính là thông tin lạm phát của Mỹ. Đây. Cả thế giới cùng nhìn đến Mỹ ngày thứ hai thì ờ, không có thông tin ngày thứ ba cũng vậy. Ngày thứ tư thì như chúng ta biết tâm điểm chính là lạm phát của Mỹ. Thì lạm phát của Mỹ tháng 3 giảm rất là mạnh, chỉ tăng 0,1% so với tháng trước. Đưa lạm phát theo năm của Mỹ uh, dừng ở mức là 5%, một mức khá là thấp. Tuy nhiên có một điểm trừ đấy chính là lạm phát lõi của Mỹ vẫn tăng rất là mạnh tăng 0,4% đưa lạm phát lõi của Mỹ lại quay đầu tăng ngược trở lại từ mức 5,4% của tháng trước lên mức 5,6%. Đây chúng ta có thể nhìn theo cái biểu đồ này chúng ta thấy cái lạm phát của Mỹ là đường màu à, đậm thì giảm khá là mạnh, có độ dốc khá là mạnh từ khi tạo đỉnh 9,1%, giảm rất mạnh xuống 5%. Nhưng lạm phát lõi của Mỹ thì không hề giảm nhé sau khi tạo đỉnh 6,3%, hiện nay vẫn đứng ở 5,6. Lạm phát lõi của Mỹ đã đi ngang hơn một năm nay, tiếp tục đứng ở vùng trên đỉnh. Mà chúng ta biết cái chỉ số theo dõi lạm phát của Fed thì Fed lại quan tâm đến lạm phát lõi chứ không phải là lạm phát toàn phần. Chúng ta biết lạm phát lõi của Mỹ thì có trừ đi cái giá năng lượng và giá thực phẩm. Mà tuần qua thì tháng 3 thì chúng ta biết là giá năng lượng của Mỹ giảm khá mạnh dầu của chúng ta giảm từ mức 82 đô, có những thời điểm là xuống đến 64 đô trước khi tăng ngược trở lại hơn 70 đô vào cuối tháng 3 và trong đầu tháng 4 khi các nước OPEC cắt giảm mạnh sản lượng thì giá dầu lại quay trở lại vùng 82 đô. Do vậy, lạm phát tháng 4 nhiều khả năng sẽ sẽ sẽ lại có dấu hiệu là quay đầu tăng trở lại. Khi chúng ta nhìn vào biểu đồ biểu diễn lạm phát thì chúng ta cũng có thể hình dung ra cái viễn cảnh này. Đây, Chúng ta nhìn thấy đấy, trước đó thì nhiều lần tôi nói là lạm phát của Mỹ đi theo hình parabol đối xứng. Khi từ 5 lạm phát của Mỹ tăng tốc lên 9,1 thì từ 9,1 nó sẽ nhanh chóng giảm về 5. Tuy nhiên câu chuyện sau đó nó là vấn đề. Chúng ta biết trước khi trước đó thì lạm phát của Mỹ có 5 tháng đứng quanh 5 trước khi tăng tốc. Do vậy khi về đến năm này thì rất nhiều khả năng lạm phát của Mỹ cũng sẽ đi ở trên này một thời gian trước khi quyết định xem có giảm tiếp hay là quay đầu tăng trở lại có một điểm trừ nếu chúng ta xét đến bối cảnh giống như năm 2006 2007 khi Fed tăng lãi suất thì chúng ta biết khi đó lạm phát của Mỹ cũng đang ở mức là trên dưới 4% khá là cao. Fed tăng lãi suất đã kéo lạm phát giảm mạnh về mức 2 đến 2,5%. Tuy nhiên lạm phát chỉ đứng ở đây một thời gian sau đó quay đầu trở lại tăng mạnh hơn và có thời điểm vượt 5% đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Do vậy lần này cũng rất có thể chúng ta không biết là kịch bản cũ có lặp lại hay không nhưng nó cũng là những cái dấu hỏi lớn bởi vì chúng ta biết trước đó là gì lạm phát của Mỹ mới ở 4% thôi kéo giảm về 2% còn dễ chứ bây giờ lạm phát Mỹ 9% kéo về 5% gần như đã là kiệt lực rồi chúng ta biết là đối với công cụ tăng lãi suất thì Fed gần như là mắc rồi Fed chỉ còn một đợt tăng cuối cùng 0.25% có thể nói cái việc tăng lãi suất gần như sẽ không ảnh hưởng nhiều thị trường nữa và bây giờ tiếp theo đấy là sau khi tăng lãi suất thì ảnh hưởng như nào nền kinh tế thực đấy là vấn đề đó là về thông tin lạm phát nhé còn ờ, đối với ờ, ngoài ra thì cái biên bản của họp ờ, FOMC thì tuần qua thì mặc dù là Fed nhìn thấy cái dấu hiệu những cái dấu hiệu suy thoái đang khá là rõ nét cận kề. Tuy nhiên Ờ, chúng ta biết là ưu tiên số 1 hiện nay của Fed đấy chính là kiềm chế lạm phát. Do vậy Fed vẫn tiếp tục quyết định tăng lãi suất tháng 3 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất một đợt nữa tháng 5 sau đó là dừng để quan sát. Fed có hai công cụ các bạn nhé. Công cụ thứ nhất là tăng lãi suất, công cụ thứ hai nó mạnh hơn và đau đớn hơn với thị trường đấy chính là việc rút QE. Tăng lãi suất thì nó mới ảnh hưởng đến một phần nhưng rút QE nó gần như là rút máu trực tiếp ờ, từ ờ, cơ thể vậy nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và chúng ta biết hiện nay Fed vẫn đang áp dụng cái công cụ là thu hồi QE tức là QT à, một cách chậm rãi. Chúng ta biết khi sự việc uh, à, SVB và Signature Bank uh, uh, phá sản xảy ra thì Fed đã nhanh chóng bơm hơn 300 tỷ đô vào hệ thống. Tuy nhiên, sau đó thì trong tháng vừa rồi thì Fed lại tiếp tục hút về hơn 90 tỷ. Điều này cho thấy Fed khá là kiên định với cái chính sách của mình. Chính sách của Fed hiện nay là kiên định, chính sách là một mục tiêu là bằng mọi giá là kiềm chế lạm phát. Đấy là cái chính sách ưu tiên hàng đầu của Fed. Do vậy, cái ờ, việc giới đầu tư đã mở hội ăn mừng quá sớm, kỳ vọng là Fed đã giảm ờ, lạm phát hạ nhiệt và giới đầu tư hiện nay đang ăn mừng theo tôi quá sớm, đặc biệt là với thị trường tài chính chứng khoán là chứng khoán Mỹ tuần qua quay đầu tăng giá khá là mạnh khi mà thấy lạm phát giảm xuống 5%. Tuy nhiên, việc lạm phát từ 5 mà xuống được 2 mục tiêu của Fed nó sẽ là cả một vấn đề và không biết có kéo được hay không. Cái này chúng ta cần chờ đợi thị trường à, xảy ra. Đó là về thông tin lạm phát nhé. À, cũng như biên bản cuộc họp của Fed Ngoài ra tuần qua thì chúng ta biết là còn thông tin về cái chỉ số giá sản xuất pp thì chỉ số này đang tiếp tục xấu, xấu hơn kỳ vọng của giới chuyên gia và xấu hơn kỳ trước. Điều này cho thấy là nền kinh tế là bắt đầu hạ nhiệt. À, nó đúng với kỳ vọng của Fed. Và nếu đúng với kỳ vọng thì không có lý do gì Fed phải thay đổi lập trường cả. Lập trường của Fed thì kiên định một mục tiêu đó là kiềm chế lạm phát chúng ta biết rồi. Ờ, cái doanh số bán lẻ của Mỹ cũng ờ, xấu hơn dự kiến. Nó cho thấy là cái chi tiêu người tiêu dùng bắt đầu là sụt giảm. Nó cũng đúng với kỳ vọng của Fed bởi vì mong muốn của Fed là chi tiêu của người tiêu dùng phải sụt giảm, nền kinh tế phải hạ nhiệt. Thì từ đó giới đầu tư à, từ đó lạm phát mới có thể hạ nhiệt và mục tiêu hàng đầu của Fed vẫn là kiên định với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Có một điểm khá xấu tuần qua đấy chính là kỳ vọng lạm phát thì kỳ vọng của người tiêu dùng đối với lạm phát trong vòng một năm tới thì lại tăng khá là mạnh, tăng một điểm phần trăm. Điều này nó cho thấy là giới đầu tư à người tiêu dùng đang không tin tưởng vào cái khả năng Fed có thể kiềm chế được lạm phát. Do vậy, đa phần người tiêu dùng hiện nay vẫn ờ, trả lời là kỳ vọng lạm phát trong vòng một năm tới vẫn đứng ở mức 4,6%. Đây chúng ta nhìn vào cái mức kỳ vọng lạm phát này. Một mức tăng khá là mạnh. Nó cho thấy là cái sự không chắc chắn về cái việc kiểm soát được lạm phát của Fed. Đấy. Tại những thời điểm lạm phát 9%, người tiêu dùng vẫn chỉ kỳ vọng lạm phát một năm tới là ở mức 5,3%, 5,4%. Nhưng hiện nay thì sau một tháng mở hội ăn mừng thì hiện nay thì kỳ vọng người tiêu dùng lại kỳ vọng là lạm phát một năm tới vẫn đứng ở 4,6%, cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của Fed. Điều này nó cho thấy cái công cuộc chống lạm phát của Fed còn đường còn rất là dài và rất là nhiều trông gai. Đó là về thông tin tuần uh, tuần trước. Còn tuần tới Đối với tuần tới nhé, thì uh, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nào quan trọng cả. Có những thông tin nhưng nó không quá mạnh, ngày thứ ba cũng vậy. Mỹ thì không có thông tin quan trọng, có thông tin của Anh thôi. Đấy, ngày thứ tư, ngày thứ ba thông tin của Canada thôi, CPI của Canada thôi, cũng không quá mạnh ảnh hưởng đến thị trường tài chính của chúng ta. CPI của Anh thì vẫn dự kiến đứng ở mức rất là thấp, à rất là cao, vẫn là 9,8% so với tháng trước là 10,4, vẫn cao quá. Anh và châu Âu CPI cao quá. Mỹ à, ngày thứ năm thì số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp FOMC phát biểu có thể nói là những thông tin quan trọng nhất đối với Mỹ thì đã qua rồi đấy đã xảy ra rồi và tuần tới thì thị trường sẽ phản ánh những thông tin của tuần trước và phản ánh kỳ vọng uh, của báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán nó cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư đó là xét về yếu tố thông tin theo tôi tuần tới không có thông tin nào quá quan trọng được công bố cả Do vậy nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật nhé. Tuần qua thì có những cái phát biểu nó khá là đáng chú ý. Ví dụ như là Bộ trưởng Tài chính Mỹ này à, dự báo là xu hướng thắt chặt tín dụng sẽ xảy ra đối với các ngân hàng, tức là sau sự kiện đổ vỡ của SVB và sinh Signature Bank thì các ngân hàng nhiều khả năng sẽ phải thắt chặt hơn trong điều kiện tín dụng. Đấy. Thì điều này nó cho thấy là dòng tiền nhiều khả năng sẽ bó hẹp hơn. Đối với góc độ phân tích kỹ thuật nhé. Thì ờ, như chúng ta biết là chỉ số DXY tuần qua thì cũng đã hình thành cặp nến đảo chiều rồi. Sau khi test lại cái vùng giá 108 100,8 thì chỉ số DXY đã đảo chiều và tăng ngược trở lên 101,58 có thể nói với cặp nến đảo chiều kết hợp với là chỉ số DXY đã tạo ra mô hình hai đáy. Sau một quá trình điều chỉnh giảm mạnh từ 115 thì chúng ta có thể nhìn thấy những dấu hiệu là chỉ số DXY này sẽ tiếp tục quay đầu tăng giá sau khi hình thành mẫu hình đảo chiều. Như vậy thì đô la sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới và chiến lược của chúng ta tuần tới tiếp tục là canh mua USD và bán các tài sản phi USD. Tuần qua thì đô la có 3 phiên giảm giá khá là bất ngờ. Tuy nhiên với việc nó giảm đến vùng hỗ trợ khá là mạnh thì như trước đó tôi vẫn nói với quý vị là cái vùng hỗ trợ quanh 100, 102 ờ, của DI nó là rất mạnh bởi vì mỗi khi mà đô la index vượt qua một cái khung giá nào đó thì thường nó chỉ test về cái vùng hỗ trợ đó là sau đó nó quay đầu đi lên thôi chứ nó rất khó có xác suất là đi sâu hơn và thực tế thì nó về đến vùng này cũng là một vùng rất là mạnh rồi vùng này là một vùng trước đó nó hỗ trợ đây chúng ta nhìn 100 102 đây vì trước đó chúng ta đã nhìn thấy cái khung giá này một lần đây cái khung giá về vùng 8990 à, này trước đó này nó cũng là một vùng đỉnh mà sau khi vượt qua thì đô la index cứ điều chỉnh về sẽ quay đầu đi lên lần này đây là lần thứ hai điều chỉnh về rồi nhiều khả năng đô la đã tạo đáy và sẽ đi lên thôi vấn đề đi lên đến đâu trước mắt nó sẽ hướng đến vùng giá 106 còn xa hơn vượt qua 106 nó tạo ra mô hình hai đáy hoàn chỉnh thì nó sẽ hướng đến vùng giá 112 bây giờ chúng ta chưa thể nói mục tiêu 112 xa vời quá nhưng Trước hết là nó hướng đến 106. Như vậy là đô la tăng sẽ gây áp lực điều chỉnh giảm giá các tài sản phi USD nhé. Còn đối với à, lãi suất của Mỹ cũng vậy. À, mỗi khi mà có thông tin kinh tế bất lợi thì lãi suất của Mỹ thường giảm. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy sau 3 lần test cái kênh giá ở đáy này thì nhiều khả năng cái lãi suất trái phiếu của Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã tạo đáy thành công. Theo tôi nó sẽ bước vào quá trình sớm tăng ngược trở lại bứt phá thôi. Điều này nó sẽ gây áp lực cho sự tăng giá ở thị trường chứng khoán. Nhưng đó là về dài thôi. Còn về ngắn thì chúng ta biết là USD sẽ tăng giá trở lại. Như vậy các tài sản phi USD sẽ gặp áp lực giảm giá. Trong đó có cả cậu vàng. Thì như vậy chiến lược tuần tới của chúng ta rõ ràng vẫn là mua USD và bán các tài sản phi USD thôi. Không không có gì bất ngờ cả. Đó là về chiến lược chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể nhé. Trước hết là cậu vàng này. Chúng ta biết tuần qua cậu vàng đã phá giả qua cái ờ, kênh giá đi ngang trước đó. Nhưng mà cuối cùng thì cậu vàng vẫn ờ, nhanh chóng bị bán ngược trở lại và chui về thôi. Như vậy tuần tới thì sao? Hiện nay cậu vàng đang đứng ở quanh giữa kênh giá. Chúng ta chưa thể nói được điều gì ở chỗ này. Trường hợp nếu cậu vàng mà tiếp tục tăng ngược giá trở lên, test lại cạnh trên kênh giá thì có thể hình thành mô hình hai đỉnh. Đây là khu vực bán lý tưởng nhất. Còn nếu trường hợp cậu vàng không lên được thì sao? Chúng ta sẽ tìm những điểm bán ngắn hơn. Đấy. Trường hợp thứ nhất nhé. Nếu cậu vàng đo được lên vùng giá quanh 4550 đây là khu vực chúng ta bán nhá. Thì các bạn dừng lỗ 0,5% chín giá cho tôi. Còn chốt lời các bạn hướng về ngắn nhất là 2000, xa nhất thì là 1970. Còn trường hợp không lên được thì cậu vàng có thể phục hồi tại đâu? Chúng ta nhìn thấy là cậu vàng đã phá qua 2.000 rồi. Nằm dưới MA H1, 200 của H1. Đấy, trường hợp nếu tốt đẹp thì cậu vàng có thể hồi trở lại đây, vùng giá 2X này thôi. 50% cái ờ, điểm phục hồi. Đấy, nó sẽ quanh vùng giá 20 cộng trừ 20, 26 Khu vực 20 26 đây chính là khu vực canh bán. Đấy, quý vị dừng lỗ. Có lẽ là dừng lỗ trên 32. Như vậy tuần tới quý vị có hai điểm để canh bán nhé. Vùng giá 20 26 là vùng canh bán thứ nhất. Đấy, vượt qua 32 các quý vị dừng lỗ. Vùng bán thứ hai đấy là chính là vùng giá 45 50 quý vị canh bán thì dừng lỗ chắc là tầm 59. Chốt lời, chốt lời nếu quý vị bán ở 20 26 nhé thì quý vị hướng về chốt lời ngắn nhất là 19 đáy cũ này 1992 này xa hơn là 1970 còn bán ở trên vùng 4550 cũng vậy thì quý vị vẫn hướng về 2000 và 1970 như vậy tuần tới chúng ta hoàn toàn canh bán không canh mua đúng không cậu vậy ai canh mua thì cứ mua còn chúng ta thì không mua nhé có một số bạn khá là quá khích khi cậu vàng tiến lên 2040 thì có nhận định nhắn tin riêng luôn bảo là tôi nhận định sai thế nọ ấy kia nhận định vàng lên 3x mà cuối cùng nó lên 4x cái việc sai dưới 1% là bình thường các bạn phải hiểu mà thị trường này tôi sai là bình thường có gì đâu làm sao ai đúng mãi được nên tôi đề nghị các bạn là nếu các bạn đã theo dõi kênh của tôi các bạn nên lịch sự một chút còn nếu các bạn không có nhu cầu các bạn vào theo dõi làm gì tôi nhận định cho những ai có nhu cầu thôi và nhận định không ai có thể đúng mãi được và nhận định như vậy là khá là sát rồi tôi nói vậy tuần qua cũng thế thôi mọi khuyến nghị của tôi đối với quý vị kể cả trong video hoặc trong group tôi có nhắn mọi người là bán vùng 3538 thì các bạn bán ờ, vùng 3538 giá lên 0,5% 48 là bình thường các bạn nhìn kết quả sau đó nó gần xuống 40 giá cơ mà sai hay đúng nó là thời điểm và tính thời điểm khi chúng ta nhìn vào giá thôi các bạn đừng quá quan trọng sai đúng sai đúng ở thị trường forex hay thị trường vàng hay thị trường chứng khoán là bình thường các bạn lưu ý nhé góp ý thì cũng phải ờ, chân thành thôi tôi nhận định thì tôi đã nhận định ờ, để mọi người tham khảo có thêm góc nhìn thôi sai hay đúng là ở quyền lựa chọn các bạn mà tiền trong tay các bạn chứ các bạn được thì tôi cũng có được gì đâu các bạn thua lỗ thì tất nhiên tôi cũng không vui nhưng tôi cũng không không mất gì cả các bạn hiểu là như vậy lớn hết rồi 18 cộng mấy cái cộng rồi phải có trách nhiệm nhá với tiền của mình nhé à, đó là cậu vàng nhé xuống tuần tới chúng ta có hai điểm chỉ canh bán đấy nhá, không canh mua nhé à, đối với chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ hiện nay thì đang test cái à, kênh giá đây ở 34.100 đây có lẽ vùng giá 34 341 các bạn cứ bán thôi nếu các bạn chết đinh ngắn nữa thì các bạn dừng lỗ qua 344 à, nhá đấy dừng lỗ 1% Chốt lời các bạn chốt lời 1.000 giá về 33 cho tôi. Đó. Trường hợp vượt qua chúng ta tính sau. Không vượt qua thì 34 341 này sẽ đảo chiều đi xuống thôi. Đối với dầu Dầu nhá, dầu có vượt nhẹ chen Tuy nhiên nó chỉ vượt nhẹ thôi vẫn phù hợp với cái vùng bán của chúng ta 825 83 thôi. Hiện nay giá đang đóng cửa 826. Bạn nào đã vào lệnh rồi chúng ta cứ kiên định giữ giá thôi. Đó, chúng ta dừng lỗ 845 chốt lời hướng về vùng giá 75 lớp gap nhá. Bạn nào chưa vào lệnh thì các bạn có thể canh bán cao hơn một chút, tức là bán quanh 83 cộng trừ. Đấy, các bạn bán được càng cao càng tốt, dừng lỗ thì vẫn là 845 thôi, còn bạn mà sởi lời thì cho nó nửa giá nữa 85 cũng được. Còn chúng ta chốt lời 75 nhá. Dầu thì chúng ta kiên định với chính sách bán xuống, dừng lỗ tuyệt đối khi phá qua 85. Trong đầu tư thì chúng ta đúng chỗ lời sai dừng lỗ, không có vấn đề gì cả. Đối với BTC nhé, thì tôi có một lưu ý này. Theo tôi BTC đang vướng đến vùng ờ, kháng cự khá là mạnh rồi, 30, 32 ngàn. Chúng ta biết trước đó là BTC đứng gần 2 tháng ở vùng giá 30 32 ngàn trước khi giảm giá. Do vậy nếu tiến lên vùng này BTC cũng sẽ rất khó vượt qua. Thực ra BTC chưa đi hết cái target của mô hình vai đầu vai nhé, Nếu đi hết target này lên 34 ngàn cơ. Nhưng hiện nay nó đã đi 80% target rồi. Nên nếu các bạn mà cẩn thận thì vẫn nên chốt lời rồi đứng ra ngoài thôi. Theo tôi đây đơn thuần là một sóng hồi của BTC. BTC ừ, vào uptrend thì theo tôi chưa có đâu. Ờ, còn nhiều vấn đề phía trước lắm. Do vậy Ờ, BTC đi khá chuẩn cái mô hình vai đầu vai các bạn nhé trước đó tôi cũng đã vẽ cho quý vị từ khá là lâu rồi à, đến thời điểm này nhớ nhé tuyệt đối không tham lam FOMO nhé kể cả trường hợp sau khi tích lũy ở 30.000 nó có một cây vọt lên 32 33.000 cũng không FOMO vào nhé vì rất có thể các bạn ngồi đỉnh à, đấy thì các bạn phải mua từ lúc nó 15 16 ngàn này thôi 16 17 đứng cả mấy tháng trời đối với uh, Forex thì à, cặp EU nhé EU thì cũng đã có dấu những dấu hiệu giảm giá tuy nhiên cặp nến đảo chiều thì chưa hình thành một nến tăng một nến giảm nó khá là bằng nhau tuy nhiên quan điểm tôi thì khi USD mà tăng giá các tài sản phi USD giảm giá thôi do vậy chúng ta canh bán thôi nếu trường hợp EU mà điều chỉnh trở lại lên đỉnh thì các bạn cứ bán thôi nhé 1.1050, 1070 ờ, các bạn cứ bán thôi. Các bạn dừng lỗ 1.1150 cho tôi. 780 pip. Chốt lời các bạn, chốt lời 300 pip nhá. Các bạn cứ thế mà bán. Trong đầu tư thì chỉ có đúng chốt lời sai dừng lỗ không có trường hợp thứ ba. Đối với đồng bảng Đồng bảng tuần qua thì chúng ta khớp lại rồi, khớp lệnh các bạn tiếp tục duy trì lệnh thôi nhé. 1 2 năm 20 cộng trừ các bạn khớp rồi. Bạn nào mà chưa khớp thì nếu trường hợp nó quay lại lại trên vùng này 1.2 520 cộng trừ này thì các bạn bán thôi, các bạn dừng lỗ 1.2600 thôi. Còn bạn nào bán rồi chúng ta tiếp tục chờ chốt lời nhé. Chúng ta chốt lời ở MA 200 này 1.2300 nhé. Ngắn nhất là 1.2300. Xa hơn thì các bạn có thể cầm về 1.2. Không không. Đó. Đấy là đối với đồng bảng. đối với à, USD trên Yên USD trên Yên tuần qua chúng ta canh mua nhưng mà giá không khớp tuần tới thì đối với USD trên Yên này chúng ta tiếp tục canh mua thôi đấy nó đang có cái kênh giá này à, nó có hai cái điểm chạm một là cái điểm chạm dâu hai là điểm chạm theo thân nến đấy chúng ta có thể canh mua tại hai khu vực này Khu vực thứ nhất là 1.315, 316. Nếu giá điều chỉnh về chúng ta mua. Các bạn cứ dừng lỗ tôi là 70 pip, còn chốt lời tầm 2-300 pip. Trường thứ hai nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta hướng đến vùng mua thứ hai thôi, 130 năm nhé. Đây là hai khu vực mua. Nói chung là 131 năm và 130 năm là hai khu vực mua đối với UZ. Các bạn cứ dừng lỗ 780 pip và chốt lời 2 300 pip cho tôi. Chỉ một chiều anh mua thôi. Vì khi USD tăng thì chúng ta chỉ canh mua thôi. Canh mua ờ, các tài sản USD và bán phi USD. Đối với ờ, đồng AUD trên USD chúng ta đã khớp lại rồi. Tuần qua chúng ta bán 0.6780 cộng trừ chúng ta khớp lại rồi chúng ta cứ giữ thôi nhé. Hiện nay giá mới giảm 80 pip thôi. Chúng ta cứ giữ thôi. Khi nào giá giảm 2-300 pip thì chúng ta chốt lời. Đấy. Đối với NZD trên USD N trên ZD USD thì không có điểm ra vào đâu Chúng ta bỏ qua đây USD CAD tuần qua không về được điểm à, mua của chúng ta. À, về điểm mua đấy chứ chúng ta mua kênh giá này mà à, ờ, USD CAD khớp lệnh rồi thì các bạn cứ giữ thôi nhé 1.3330 các bạn nào mà chưa mua thì các bạn canh mua thôi đó nó test về kênh giá này 1.33 300 cộng trừ 10 pip các bạn dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi hiện nay đang là 1.3354 đang cách điểm mua 5 60 pip nếu điều chỉnh trở lại các bạn mua không điều chỉnh trở lại thì thôi không vấn đề gì Ok tóm lại tuần tới là chúng ta tiếp tục chiến lược là trung thành là USD đã chạm đáy rồi sẽ tiếp tục phục hồi đi lên à, chúng ta canh mua tài sản USD và bán các tài sản phi USD đó là chiến lược tuần tới của chúng ta chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công